vượt ngàn bão giông bao gian nan với bao muộn phiền bạn còn nhớ chăng này bạn hỡi lời thề ước xưa khắc trong tâm sẽ không phải mờ rời hào quang vượt ngàn bão giông chờ phút giây này kia muôn ánh sắc câu vông sau vầng mây phía chân trời hòa tan âu lo mọi đau thương cùng gian dối màn đêm mây dẫu nghìn chung nhưng lòng ta khắc ghi niềm tin rằng chân lý mai sáng soi tâm hồn ta vượt ngàn bão giông bao gian nan với bao muôn phiền bạn còn nhớ chăng lời nguyện xưa thời đại đổi thay nhưng tâm ta vẫn luôn hướng về về một nơi ngàn mây sáng trong một khung trời bình minh ánh nắng ngập tràn bao niềm vui với muôn phiền ngày hôm qua bên ta cùng bước tới khoảnh khắc ấy đã gọi mời tâm hồn ta vững trên niềm tin kỳ nguyên mới đang đón chờ bạn và tôi vượt ngàn bão rông bao gian nan với bao muộn phiền bạn còn nhớ chăng này bạn hỡi thời đại đổi thay nhưng tâm ta vẫn luôn hướng về về một nơi ngàn mây sáng trong một khung trời kia chính pháp đã hồng truyền rồi mở ra các khung trời ở quê hương xưa ngàn yêu thương và hạnh phúc bạn ơi hãy nhớ chặng đường ta cùng nhau vững tâm vượt qua khoảnh khắc ấy mãi khắc sâu tâm hồn ta kia chính pháp đã hồng truyền rồi mở ra các khung trời ở quê hương xưa ngàn yêu thương và hạnh phúc bạn ơi hãy nhớ chặng đường ta cùng nhau vững tâm vượt qua kỷ nguyên mới đang đón chờ bạn và tôi kỷ nguyên